nay mình chia sẻ uh, cho các anh chị nhà đầu tư một kỹ thuật uh, một kỹ năng mà rất một gọi được được đánh giá là một trong những kỹ năng tối quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán đó chính là kỹ năng cắt lỗ cắt lỗ vâng thì uh, để mà đầu để mà đầu tư chứng khoán á, thành công thì chúng ta chỉ đi giải quyết một bài toán duy nhất chính là tìm kiếm lợi nhuận đúng không ạ và trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận không thể tránh khỏi trường hợp chúng ta mua mua sai mã hoặc là mua không đúng mua đúng mã nhưng không đúng thời điểm đúng không ạ à, để bảo toàn được à, cái tiền vốn à, cái số tiền mà mồ hôi xương mắt xương máu của chúng ta thì chúng ta buộc phải buộc phải thành thạo kỹ năng này nói thì dễ nhưng các bạn thử nghiệm mà xem các bạn giả sử như các bạn mua con DIG ở đây mà nó xuống đến đây các bạn là ấm đến 50 phần trăm tài khoản rồi đúng không ạ không nói là riêng nhà đầu tư F0 nhưng mà nhà đầu tư F F1 F2 hay là F nhiều nhiều F cũng vậy để mà cắt được lỗ rất là khó đúng không ạ nếu các bạn cắt sớm cắt ở đây thì các bạn bị ấm ít nhưng nếu các bạn cắt D ừ, không cắt không chịu cắt sớm thì lúc đó tài khoản ờ, nó xuống đến đây á, thì làm sao các bạn cắt được đúng không ạ đấy nói vậy chứ nó là một cái ờ, nó là một kỹ năng rất là khó nếu các bạn mà mới đầu tư mới đầu tư hoặc là đầu tư mà không chuyên đấy và đối với dân mình đối với bọn mình đầu tư ờ, lâu năm rồi á thì cái chuyện cắt lộ này nó là bình thường nó bình thường giống như chuyện bạn ăn cơm hàng ngày uống nước hàng ngày vậy đấy đúng không thì à, để mà đầu tư để mà quá trình đầu tư thì chúng ta có mấy bước sau đầu tiên là xem các yếu tố về vĩ mô về thị trường thị trường chung đúng không ạ rồi tiếp theo là chọn dòng dòng cổ phiếu rồi chọn chọn dòng cổ phiếu xong chúng ta sẽ chọn tiếp là chọn mã cổ phiếu chọn được mã cổ phiếu xong bắt đầu chúng ta sẽ chọn thời điểm mua bán đúng không ạ có những cái mã cổ phiếu nhưng có những cổ phiếu thì thời điểm bạn mua thì nó đúng mà có những cổ cổ phiếu thời bạn thời điểm bây giờ bạn mua thì nó chưa chắc là đúng đúng không ạ cho nên cái, cái cái kỹ năng mà chọn thời điểm mua và bán nó cũng là một kỹ năng rất là quan trọng và mua được rồi đúng không ạ ở thể đối với nhất là đối với thị trường mà sideways bây giờ thì các màn nổ lên trong xịt nổ lên trong xịt nhiều như là nhiều như sao trên trời á đây VGC đúng không ạ mình lấy ví dụ là cái nền con VG mà cổ phiếu VGC này đây nó tạo một cái nền xong nó nổ lên này xong nó chạy lên một đoạn đó sau nó lại tạo một cái nền đây đây mô hình hai đỉnh như thế nữa đúng không ạ nhưng các bạn nên nhớ bây giờ thị trường chung bây giờ đang là sideways sideways và các bạn cổ phiếu nổ lên chít rất là nhiều nếu các bạn không không có phản ứng nhanh kịp thời bán cắt lỗ thì cái hậu quả của nó rất là khôn lường thì à, mình lấy ví dụ như hôm nay thị trường à, thị trường chung đang đón nhận là thông tin tập đoàn Tân à, Tân ông ông Đỗ Anh Dũng tập đoàn Tân của Minh đã bị bắt rồi thì có phong phanh thông tin đâu đó là bên của anh Tuấn gì đó anh Tuấn mà chủ tịch chủ sở hữu của à, các mã cổ phiếu GEC à, VGC gì đó đang có thông tin đang bị ngấp nghé đó là thông tin thông tin phong thanh chưa có xác nhận chưa chính xác gì nha đấy chưa có chính xác thông tin gì chính xác nhưng mà riêng BGC này này đầu phiên nó đã đáp đáp sàn rồi mở phiên nó đã đáp xuống một trận đáp xuống gần sàn sau đó nó lại hồi lên đấy sau uh, phiên sau phiên chiều một phát á, sau từ 11 giờ đi là nó chỉ nằm sàn luôn đúng không ạ các bạn mua ở đây hoặc là các bạn nếu mà các bạn không mua ở đây nữa đây mua ở đây này đây cây nổ thứ hai này này đó mình nhớ ở ờ, cái cái cây này này, rất là nhiều bạn đặt trần đặt trần ở đây mà không mua được không mua được đó có nhiều bạn hôm sau bay vô mua đầu phiên trong nó đạp xuống đó bây giờ hôm nay nếu các bạn không cắt lỗ được không cắt lỗ sớm mua có 9 phần trăm à nếu các bạn không cắt lỗ sớm không không cắt lỗ hàng về các bạn không cắt được lỗ thì ờ, lỡ nó nhận lỡ như nó nó xuống đến tận đây thì làm sao đúng không ạ nó sẽ về cái nền về cái nền này từ đây xuống cái nền này hai mươi mấy phần trăm đúng không ạ nếu mà thông tin giả giả dụ như thông tin xấu trong trường trường hợp mà thông tin xấu mà anh anh Tuấn có trường hợp trường hợp thông tin xấu thì làm sao đúng không giả sử anh anh Tuấn giống giống như anh dùng chẳng hạn hoặc là bị kỷ luật hay là bị cảnh cáo gì đó thì thông tin xấu đưa ra thì thì tất nhiên thì đường chung là thị trường nó phản ứng rồi đó thì để mà cắt lỗ được á thì đầu tiên các bạn cái việc đầu tiên của các bạn là các bạn phải mở cái tài khoản ra cái đã đúng không muốn bán thì các bạn phải mở cái tài khoản ra đấy đây là mình dụ ở tài khoản một cái tài khoản bất kỳ nha cái này mình chưa có của một à, khách hàng khách hàng à, của mình thì à, đầu tiên các bạn phải đặt cái lệnh bấm vào lệnh bán rồi đã đó đầu tiên các bạn phải lôi mặt cổ phiếu một khối cổ phiếu nào, đó ra ví dụ như mình nhớ BGC này đó nếu các bạn vì có mấy ngàn cổ hoặc là mấy trăm ngàn cổ mình không cần biết không cần biết các bạn có bao nhiêu cổ nhưng đầu tiên các bạn phải bán được đầu tiên các bạn phải đi cái bước đầu tiên là bắt đặt đặt lên bán được 100 cổ đã 100 cổ sáu rồi các bạn phải đặt lịch bán được 100 cổ đó khi các bạn bấm bấm đặt đặt được cái đặt được cái lệnh à, bán được 100 cổ á đặt được xong rồi các bạn xác nhận thành công thì đó là chính là cái bước đầu tiên và cũng bước là làm một cái bước quan trọng nhất để các bạn thoát được lỗ tại sao tại vì khi mà bán được khi các bạn mà đặt đặt được cái lệnh đầu tiên á đặt được cái lệnh bán đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ có tự tin à, có cái à, động lực để các bạn bán 1.000 cổ và bước tiếp theo các bạn có thể cắt đắc, cắt đắc hết tài khoản đó đó là đây là một cái bước tối quan trọng nếu mà bạn nào mà chưa chưa quen chưa quen việc này thì có có thể làm thử và mình tin chắc chắn là các bạn sẽ thành công việc này thì có rất là nhiều bạn hỏi mình tư vấn làm sao cắt được lỗ thì mình đã tư vấn các bạn rất thành công đối với cắt cắt lỗ này vậy thì tại sao ờ, mình nên cắt lỗ nếu các bạn nếu giả sử như các bạn ờ, ở trong một thị trường mà nó nó đang ờ, nó đang xấu không xấu thì thị trường đang xấu thì không nói nhưng thị trường nó đang sideways hoặc là có một cái số dòng nào đó mà có tiềm năng nó tăng lớn hoặc là khả năng tăng cao hoặc là có được sự ủng, ủng hộ của vĩ mô chẳng hạn vì ví dụ lấy ví dụ giống như đợt rồi có dòng hàng hóa ông đặng cà mau này đây đây nếu nếu mà các bạn à, ở nếu các bạn không cắt mà chuyển chuyển sớm á, thì đàm cà mau nó chuyển chạy một khúc như vậy rồi đó nếu mà không không chuyển sớm á, thì các bạn cái, cái tài khoản kia các bạn sẽ tiếp tục lỗ mà ngược lại nếu các bạn cắt sớm các bạn chuyển chuyển dòng sớm thì cái cái cái lợi nhuận từ từ đoạn cái lợi nhuận từ cái cái việc cover mà mới này này nó sẽ bù đắp được cái solo kia đúng không ạ vâng cảm ơn các bạn à, đúng không ạ trên đó trên đây là phần à, chia sẻ của mình về cái kỹ thuật cắt lỗ à, nếu các, các bạn xem video này thấy hay thấy hữu ích hãy cho mình một lượt subscribe một lượt like và chia sẻ video À, bạn nào chưa có tài khoản bên VBS có thể mở tài khoản có thể liên hệ à, số điện thoại Zalo bên dưới video này có số ID nữa. Cảm ơn các bạn.